chào nhà đã trở lại kênh Đất Web Life à, Tụi Linh à, bây giờ sẽ rời cái thành Rome và Vatican một cái đất nước nhỏ khác nằm trong Ý à, mọi người cùng theo với Linh nhé tụi Linh à, đi bồng bớt á cả nhà à, nếu mà mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share like subscribe bình luận cả nhà nhé cả nhà ơi mình đã tới đất nước Vatican rồi một cái đất nước rất là nhỏ nằm trong lòng nước Ý và ở yến ngoài cái đất nước này á, còn nước khác nữa lần trước Linh cũng định ghé qua nhưng à, không có thời gian nên thôi đi lướt qua và hẹn gặp lại à, đất nước đó vào một lần khác Linh rất là thích nghe tiếng chuông nhà thờ nha cả nhà Linh nhớ lần đầu tiên tôi lên tới đây năm 2003 thì anh xã lên ảnh ờ, muốn chụp một tấm hình bana, panorama xong ảnh phải chụp từng tấm từng tấm rồi mấy năm sau ảnh mới có thời gian ảnh ngồi ảnh ghép lại bây giờ với cái điện thoại thông minh thì mình, mình chỉ có thể mình chỉ, chỉ có cần có không tới một phút nữa là mình đã có một tấm hình rồi đúng là xã hội càng ngày càng phát triển làm cho mình ờ, dễ dàng sinh sống và dễ dàng ờ, tốn ít thời gian hơn hả cả nhà hả hồi trước thì tụi linh tới đây cũng trễ rồi cho nên ờ, chưa có dịp vào trong cũng không biết là ở trong nó có cái gì chỉ ở ngoài chụp hình thôi bây giờ thì được vào trong và phải đứng xếp hàng cái hàng thiệt là dài luôn á mình à, phải đi vòng vòng mấy cái à, cái gì nè mấy cái cái um, cái rào này nè mình mới vào được và linh thấy nó cũng là xét ờ, cái gì nè <laughs> nó nên nói cái gì cái gì hoài kỳ quá à, checking cả nhà cũng kỹ lắm á nha chứ ờ, không có phải là mình muốn vào là mình vào đâu giờ chạy nhanh lại đi xếp hàng cả nhà ơi quá trời người rồi Ờ, thấy vòng vòng á cảnh sát cũng chạy đi tuần ông biết ông kia ông đang ờ, có cái chuyện gì mà ông đứng ông ờ, nói chuyện với bảo vệ thì tòa lâu luôn ta đứng xếp hàng như vậy đó mình à, không được à, đem thức ăn và kem vào đây nước thì được và ở đây họ đang à, checking cũng khó lắm đó nha đúng là cái kiểu thì mình vào nhập cảnh mà cho nên nó sẽ khó hơn <laughs> kiểu mình vào đất nước khác thì mình phải nhập cảnh đó cả nhà rồi mình đã được vào trong và còn đi vào nữa thì người ta không cho đeo ờ, ba lô người ta nói là nếu mà đeo ba lô thì phải cẩn thận ờ, thì linh nghĩ là ở trong á, chắc là có nhiều tượng lắm và và đồ cổ đó cả nhà cho nên mọi người không ờ, người ta không cho mình đeo ba lô tại vì sợ va chạm <laughs> mọi người thấy linh có cái áo tròn đẹp không tại vì linh ờ, mặc áo hở lưng á cho nên ờ, đi vào đây người ta không cho ờ, mặc đồ hở vì chỗ thờ các vị thánh đó cả nha cho nên linh phải à, họ phát họ, họ phát cho một cái cái tờ vải mỏng để che lại ở đây có những cái kiến trúc quy mô và hoành tráng cái đất nước Vatican này á, là một cái đất nước nhỏ nhất ở châu Âu và được công nhận là đất nước độc lập mọi người nhìn thấy tượng rồi những cái ờ, điêu khắc ở trên ờ, đây nè đẹp ghê ha ờ, lên quay đây mọi người không thấy quay lại đây thử coi mọi người thấy không đây nó những cái uh, trạm chỗ rất là đẹp cái đất nước này nằm ở phía tây bắc của ý của của Rome chứ không phải là của ý đất nước uh, nằm ở vùng tây bắc của uh, Rome và uh, người ta sinh sống ở cái đất nước này uh, bằng cách bán tem rồi những uh, cái vật lưu niệm uh, cả nhà Yapa Con mình nói là mình đi nhầm rồi Mình cứ cấm đầu cấm cổ mình lo chụp hình Mình lo quay phim thôi Cho nên mình đi nhầm đường Nhưng mà cũng không sao Ở đây có con đường để cho mình đi nè Ngày trước ờ, khi con mình còn nhỏ Anh xã mình cũng đeo như vậy đó Đi tùm lum nước hết Đi từ cái khi mà đứa đầu 7 tháng tuổi Tại vì lúc sanh đứa đầu ra 7 tháng thì mới nghỉ hè lúc đó linh còn học rồi đứa thứ đứa sau ấy, sanh 3 tháng thì nó nghỉ hè à, ở linh nghỉ hè cho nên à, dắt nó đi được luôn cái giếng trời này cũng quá là hoành tráng hay hết cả nhà hả làm sao mà họ có thể làm những cái công trình vĩ đại như vậy vào vào những cái cái năm mà à, công nghệ chưa chưa hề phát triển hoặc là có thể là những cái năm đó công nghệ đã phát triển tuyệt đỉnh rồi nhưng mà mình không biết mình chưa có nghiên cứu tới hồi nãy là check in rồi thì à, sau đó tôi lên phải mua vé mỗi vé cho một người lớn là 10 đồng thì con lớn của Linh nó nó ờ, cũng không có được miễn phí ở đây con nhỏ thì được miễn phí còn đứa lớn không được miễn phí tất cả là 30 đồng tụi Linh đã leo 500 bước để đi lên cái tòa thánh này nhà thờ này và Linh có lời khuyên cho mọi người là mọi người đừng có leo nha mọi người có thể đi bằng uh, thang máy tại vì mình leo mình tưởng là nhìn ra ngoài thấy cảnh nhưng mà chẳng có thấy cảnh gì chỉ là leo lên cầu thang và thấy tường thôi cho nên mọi người đừng có tới đây á đừng có cố gắng mà leo thử sức tại vì không có không có gì thích thú hết nha cả nhà cứ đi thang máy cho linh Từ linh tới phía bên trong rồi cả nhà cái chỗ này rất là đẹp luôn mấy cái cái hình này nè mọi người thấy mấy cái hình này họ ghép từ cái mảnh đá nhỏ nhỏ vào với nhau nha, nhà cả nhà họ ghép ghép ghép những cái mảnh cụm này với nhau nè và tới trên luôn mà cái cảnh nó dưới nhà thờ này rất là đẹp nhưng mà không biết tại sao mà họ lại xây một cái rào chắc như vậy luôn chắc không biết là tụi đinh đó là có người nhảy xuống hay là sao không hiểu nữa nhưng mà tại vì họ làm cái rào trắng như vậy nè thấy rất là tiếc hình như bên kia có có uh, they can also on khen have can hack camera we can allow on the skin ô oh, gia cây nước lốp dạ, à. cái một cái phần không có cái làm chống cao á lại ờ, không cho mình vào tham quan ít ghê luôn á chứ ở dưới này thật sự là rất là đẹp luôn đúng là giống như mình vào thiên đàng luôn cả nhà sao mà họ có thể làm tỉ mỉ như vậy được <laughs> mình vẽ là mình đã thấy khó rồi mình theo cũng đã thấy khó rồi còn ngồi ghép từng tấm uh, miếng nhỏ nhỏ để thành tranh thì kinh khủng luôn á có con bé đó nó mặc áo nhìn thấy từ trên bờ cái cửa sổ này nó mát quá cho bé cả nhà ơi nhưng mà linh nhìn thấy nha thì các bức tranh có vẻ là trùng lọc với nhau giống như là cái cái mặt mặt này nè mặt ở bên này và cái hình thiên thần này tại uh, giống cái mặt ở bên này là mọi người thấy không đây đó, linh nhận nghĩa là họ làm họ ghép làm sao mà kinh kinh khủng thật đó. họ ghép làm sao mà cái mặt giống hệt nhau và lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Chứ mình phải đi xuống rồi Trời ơi, đi 500 bước leo lên này đi 500 bước thì bình thường mà leo lên 500 bước kinh khủng coi được có tí xíu đi xuống Mhm. Denk nhà Mình không còn đường đi xuống nếu mình quyết định đi lên đó cả nhà Thì mình à, đi thêm 500 500 bước nữa cả nhà thấy linh như tắm luôn mà đi xuống đâu có được đâu tại vì mọi người thấy cái đường nó hẹp như vậy nè thì ờ, chỉ có đường đi lên thôi không có đường đi xuống và mình cứ phải đi đơn đi lên cho tới cái đỉnh của ờ, cái tòa thánh rồi mình mới đi qua cái đường bên kia mình đi xuống nên cho mọi người thấy đó thấy kinh khủng không cái đường nó nhỏ như nào nhỏ con lên khóc luôn rồi tại vì mấy hôm nay nó đi nhiều quá nó đau quá thương quá mọi người thấy không đó là cái đường đi lên đường này đi lên là còn cái cua ngắn ngắn nữa nha cả nhà nó cái đường nó hẹp như vậy và còn lên nữa linh không biết lên tới khi nào mới hết luôn á cả nhà ơi trời giờ leo lên tiếp thôi cha mẹ ơi mọi người nhìn đi cái đường rồi có tí xíu thôi nha đây đó mọi người nhìn đi là linh quay là cái quay quay diện rộng rồi nha cả nhà mà nó còn đi sắn như vậy nè dạ dạ oh, mừng quá mừng quá ra tới hình như ra tới rồi cha mẹ ơi ôi oh, được cuối cùng tới rồi cả nhà ơi trời ơi đi lên đây chỉ để nhìn cảnh ở ngoài thôi lên cảnh báo mọi người nha cái nhà thờ này và nhà thờ con ở đức á nó đi kinh khủng vậy đó nhà thờ kia còn đi hơn nữa nhà thờ mình chỗ này mình còn dừng lại nha nhà thờ kia là đi sáng sáng sáng sáng sáng lên như này cả nhà tít tít tít tít trên cao luôn mọi người khóc luôn á đây là phía bên ngoài toàn cảnh nữa Vatican để linh lấy cái tay mình quay ra ngoài cho mọi người xem nhé hơi rung một tí mọi người thông cảm đây là cái công sức của linh <laughs> đã leo lên được tới cái chỗ này và nó bị rào lại cho nên mình phải lòn cái tay ra ngoài mới quay phim được cho cả nhà xem đuối muốn chết luôn chịu ra phải kiếm cái gì thật là ngon để ăn mới được đẹp ở trên đỉnh số thì thật là đẹp đó cả nhà trời ơi tại sao lại phải làm cái chỗ mà khó đi thiệt là khó đi để mình nhìn được cái cảnh ở trên thì là đẹp như vậy tính nói mọi người ơi đừng có leo lên đây cho nó mệt người nhưng mà đúng là leo lên đây thì thấy mới thích ờ, cả nhà đã theo dõi hành trình của Linh đến đất nước nhỏ nhất châu Âu, Vatican à, Bây giờ tụi Linh à, phải đi kiếm cái gì ăn thôi Tại vì đi à, mọi người thấy rồi đó Leo thang như kiểu này thì à, không còn một kilo calories nào cả Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn cái clip này linh thấy là dài quá rồi cho nên linh không có quay cái quá trình đi ăn của tụi linh linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều nếu cả nhà thích thì hãy share like và subscribe linh nhé cảm ơn bye bye và hẹn gặp lại